bạn mới có thể bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, tìm ra giải pháp phù hợp, xua tan khó khăn. Nhất là khi trong tuần có sự xuất hiện của hung tinh ngũ quỷ, là điềm báo tiểu nhân nhũng nhiễu, quấy phá. Bản mệnh cần chú ý kẻo bị kẻ tiểu nhân lừa gạt. Dù thông minh đến đâu bạn cũng không thể nắm bắt được hết những chiêu trò mà kẻ xấu gây ra. Bạn cần phải chú ý đề phòng, luôn luôn nhắc nhở bản thân không để sơ hở cho kẻ xấu xen vào. Tình hình tài chính phải đợi tới cuối tuần mới dần có khởi sắc, cơ hội kiếm tiền có nhưng không nhiều do hung tinh cản trở. Nếu không thận trọng, bạn có thể đánh mất khoản tiền lớn bất cứ lúc nào. Những chú chuột nên cân nhắc kỹ trước khi đổ tiền đầu tư vào kinh doanh một lĩnh vực mới mẻ với mình để hạn chế rủi ro. Ở phương diện tình cảm, công việc bận rộn khiến cho con giáp này không có nhiều thời gian dành cho người thân và gia đình. Điều đó phần nào ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, có nhiều vấn đề nảy sinh mà chưa tìm được cách giải quyết khiến cho không khí gia đình không được vui vẻ cho lắm. Tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, vận trình kém suôn sẻ, sóng gió bùa vây nhiều bề Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, cần có sự chuẩn bị tâm lý vững vàng để đón nhận mọi điều xảy đến. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, có điềm báo tiểu nhân nhũng nhiễu, đề phòng bị lừa gạt. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, nên cân nhắc kỹ trước khi đầu tư vào kinh doanh một lĩnh vực mới. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, nên dành thêm thời gian cho người thân và gia đình.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 bản mệnh tuổi Sửu cần chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận những sóng gió phía trước. Làm gì cũng nên nhìn trước ngó sau, tính toán cẩn thận để hạn chế rủi ro có thể xảy ra vì sự bất cẩn của bản thân. Công việc do có thương quan án ngữ, nên những chú châu có thể gặp phải một vài vấn đề trong việc tìm lại hứng thú làm việc cho mình. Thiếu đi sự đam mê và yêu thích đối với công việc nên bản mệnh để cho mình lơ là thiếu tập trung, hiệu suất vì thế cũng sụt giảm rõ ràng. Trong tuần này, tài lộc của tuổi Sửu khá vượng, ngay từ đầu tuần, cơ hội kiếm tiền nhiều, cả về nghề chính và nghề phụ đều có những hướng phát triển mới. Chính tài và thiên tài cùng xuất hiện đảm bảo cho con giáp này tài lộc dồi dào. Tuy nhiên, về cuối tuần vẫn có thể bị hao tài một chút, nên lưu ý để không chi tiêu hoang phí. Sao thái âm xuất hiện, có lợi cho đường tình duyên của con giáp này, đặc biệt là nữ mệnh độc thân. Nhưng có lẽ vì đang có quá nhiều lựa chọn nên bản mệnh khá mông lung, không biết nên trao tình cảm cho ai, khi lý trí và trái tim mách bảo những điều trái ngược tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim, hung vận lớn, báo hiệu nhiều điều không được như ý. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy, cần chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận những sóng gió. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa, gặp vài vấn đề trong việc tìm lại hứng thú làm việc. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ, tài lộc vượng ngay từ đầu tuần, nhiều cơ hội kiếm tiền. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc, người độc thân không biết lựa chọn theo lý trí hay con tim.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 khi đứng trước các lựa chọn quyết định đến tương lai của bạn. Đừng quá lo lắng, tỷ kiên xuất hiện ngay từ đầu tuần sẽ trao cho bạn nhiều thành công nếu biết lợi dụng tiềm lực của bản thân. Chỉ cần bạn chủ động và tự tin thì chắc chắn sẽ có thể làm nên kỳ tích. Bao dịch mã chủ về dịch chuyển xuất hiện trong tuần này cho thấy bản mệnh tuổi dần khá vất vả khi đi lại thường xuyên, đi làm ăn xa trong thời gian này. Tuy nhiên, những khó khăn trước mắt sẽ được đền đáp xứng đáng, dù bạn xa nhà nhưng cũng sẽ được nhiều người hỗ trợ, giúp sức tài lộc trong tuần có dấu hiệu hư hao do kiếp tài tác động. Cơ hội kiếm tiền không có, đã vậy còn bị hung tinh này ngáng trở khiến chuyện làm ăn của những chú hổ dễ bị đổ bể do tiền bạc tổn hao. Gặp phải đối thủ cạnh tranh dùng những chiêu trò xấu để cản trở việc kinh doanh của bản mệnh, cướp khách trắng trợn. Bù lại, tình cảm của bản mệnh tiến triển rất bình ổn, vợ chồng luôn đối xử thật lòng và ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Cho dù có lời ra tiếng vào, hai người cũng lựa chọn tin tưởng và nói chuyện thẳng thắn với nhau không để hiểu lầm có cơ hội xen vào giữa mối quan hệ. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, cần có sự dứt khoát và quyết đoán hơn khi đứng trước các lựa chọn. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, chủ động và tự tin sẽ có thể làm nên kỳ tích. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ, vất vả khi đi lại thường xuyên, đi làm ăn xa. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc, việc làm ăn dễ đổ bể, gặp đối thủ cạnh tranh không lành mạnh. Tử vi tuổi nhâm dần,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 người tuổi mão được thái dương cát tinh che chở nên vận trình có rất nhiều điểm sáng. Bản mệnh trở nên linh hoạt hơn trong công việc, nhờ đó mà tìm ra những giải pháp phù hợp, phá vỡ thế bế tắc, vượt qua khó khăn một cách nhẹ nhàng. Điều này mang lại sự tự tin không nhỏ cho bản mệnh khi bạn nhận ra mình đã trưởng thành hơn. Cát tinh này cũng mang đến cho con giáp này đường nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Người khởi nghiệp làm ăn, kinh doanh có thể tìm được người có đồng chí hướng, giúp công việc phát triển có định hướng hơn. Ấn quan xuất hiện ở giữa tuần giúp những chú mèo có thể đạt được một bước tiến lớn lao trong công việc, có cơ hội được cất nhắc đấy nhé. Tuy nhiên, cũng trong tuần này người tuổi mão còn có điểm báo hao tài khi mà kiếp tài ngáng trở. Nếu không giữ được tỉnh táo thì rất có thể bản mệnh sẽ vướng phải cạm bẫy, tiền bạc về đến tay nhưng chẳng thể giữ nổi, cuối cùng đánh mất tài lộc vào tay người khác. Vận trình tình cảm trong tuần có nhiều điều mang lại cho bạn hy vọng, người độc thân dễ tìm thấy được một nửa phù hợp, trong khi đó các cặp vợ chồng tìm được tiếng nói chung trong nhiều vấn đề cuộc sống và cảm thấy tin tưởng nhau hơn. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, trở nên linh hoạt hơn trong công việc, tìm ra giải pháp phù hợp. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, các mối quan hệ phát triển một cách hài hòa. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, đạt được một bước tiến lớn lao trong công việc, có thể được cất nhắc. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc,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 chớ uống rượu khi lái xe kẻo họa huyết quang ập tới bất cứ lúc nào. Đường tài lộc khá ổn định và luôn trên đà tăng tiến. Cả chính tài và thiên tài đều xuất hiện, báo hiệu các khoản lương thưởng không thể thiếu được trong tử vi của người tuổi thìn trong tuần này. Ngay lúc này bạn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tiết kiệm một khoản để đầu tư vào các mảng khác cũng như để dành khi có việc cấp bách. Tử vi tuần nhận thấy, chuyện tình cảm của những chú rồng có thể không được suôn sẻ cho lắm, gây cho bạn không ít muộn phiền bản mệnh hy sinh cho đối phương quá nhiều, mặc dù bản thân bạn không mong hồi đáp, nhưng sự thờ ơ, lạnh nhạt của đối phương khiến cho con giáp này cảm thấy thất vọng và buồn chán vô cùng. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa, vận trình thăng trầm lên xuống thất thường, hung cát đan sen. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ, cảnh giác kẻo bị họa tiểu nhân hãm hại. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc, nên chú ý an toàn khi xuất hành đi xa. Tử vi tuổi canh thìn, thuộc mệnh kim,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 của tuổi Tỵ. Bước sang tuần mới có sao bách Việt trợ đào hoa xuất hiện trong vận trình của người tuổi Tỵ, giúp cho bản mệnh cảm nhận những cung bậc ngọt ngào và lãng mạn trong chuyện tình cảm. Dù bận rộn nhưng đôi lứa vẫn tìm cách để gặp gỡ, trao nhau yêu thương, chăm sóc chu đáo, thấu hiểu và thông cảm cho nhau, cả hai không vì bận rộn mà trách cứ đối phương. Đào hoa vượng cũng rất tốt cho người độc thân nếu bạn biết nắm bắt kịp thời. Điều bạn cần làm bây giờ là từ bỏ những suy nghĩ tiêu cực về tình cảm, chịu khó mở lòng và giao tiếp với mọi người, nhiều khả năng bạn sẽ nhanh chóng tìm được một người thực sự phù hợp với mình. Trong tuần này, tài lộc của tuổi tỵ khá tốt, cơ hội kiếm tiền nhiều, cả về nghề chính và nghề phụ đều có những hướng phát triển mới, tiền bạc gia tăng khá mạnh. Thực thần đảm bảo cho con giáp này tài lộc dồi dào, tuy nhiên giữa tuần vẫn có thể bị hao tài một chút, nên lưu ý để không chi tiêu hoang phí. Thư quan xuất hiện ngay những ngày đầu tuần cảnh báo về những sai lầm mà bản mệnh có thể mắc phải trong các mối quan hệ nơi công sở. Con giáp này không đủ tinh tế và khéo léo nên dễ đắc tội với người khác lúc nào chẳng hay, bị ganh ghét, vùi dập cũng chẳng biết đường mà kêu ai giúp đỡ. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, cảm nhận những cung bậc ngọt ngào và lãng mạn trong tình yêu. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, đôi lứa luôn thấu hiểu và thông cảm cho đối phương. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, người độc thân nên tranh thủ đào hoa vượng để tìm kiếm một nửa phù hợp. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim,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 thì vận trình mới có khởi sắc rõ ràng. Dù vấp phải không ít khó khăn nhưng con giáp này vẫn giữ vững ý chí và quyết tâm của mình. Vừa đánh dấu bước bứt phá mạnh mẽ của mình vừa nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên nữa. Đầu tuần tài lộc khá vượng, thực thần nâng đỡ cho bản mệnh tìm thấy cơ may để kiếm tiền. Con giáp này không bỏ lỡ cơ hội và làm dày ví của mình nhanh chóng. Có điều, tiết tài theo sát ngay sau khiến cho những chú ngựa có thể vấp phải họa phá tài, cần chú ý hơn trong chuyện chi tiêu khoảng thời gian này. Phương diện tình cảm kém sắc, đào hoa không thấy đâu. Con giáp này nếu còn độc thân cũng khó bề tìm được một nửa cho mình khi có quá nhiều tiêu chuẩn đặt ra, trong khi tình yêu đề cao cảm xúc và sự chân thành. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, có điềm báo tiểu nhân đang rình rập và tìm cơ hội cướp công. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, chớ nên chủ quan mất cảnh giác mà đặt lòng tin mù quáng. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa, đạt được sự tín nhiệm từ cấp trên nhờ bứt phá mạnh mẽ.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 hãy cố gắng phát huy nữa nhé. Tài lộc trong tuần chủ yếu đến vào thời điểm đầu tuần. Càng về cuối tuần tài khí càng giảm sút, cơ may kiếm tiền không nhiều, chính tài cho thấy tuổi mùi không cần quá lo lắng đâu. Thu nhập ổn định từ công việc chính giúp bạn đủ ăn, đủ mặc, tất nhiên là muốn giàu có thì phải chăm chỉ làm việc rồi. Tuần này người độc thân có một số cơ hội giao lưu, tiếp xúc với người khác giới. Tuy nhiên, bạn cần phải chủ động hơn chứ không nên phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Nếu thấy có người nào phù hợp với mình, bạn nên giữ liên lạc với người đó. Có thể mối quan hệ giữa hai người sẽ phát triển sâu sắc hơn vào những ngày sau. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, công việc có quý nhân giúp đỡ nên khó khăn dần được giải quyết. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, điềm báo thăng quan, tiến chức đang ở rất gần. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, có cơ hội chứng minh mình đủ tài năng để gánh vác khối lượng công việc lớn. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ,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 của tuổi thân. Bạch hổ hung tinh xuất hiện trong vận trình, cho thấy phương diện sức khỏe của người tuổi thân trong tuần này không được tốt. Thậm chí có người đang ở tình trạng báo động khi sức đề kháng giảm sút, dễ bị cảm, sốt, nên dành thời gian nghỉ ngơi sẽ tốt hơn cho bạn lúc này. Khi đi lại, bạn cũng phải cẩn thận kẻo bị họa huyết quang, gây bất lợi cho sức khỏe. Phương diện công việc trong tuần cũng chẳng suôn sẻ như mong muốn. Mặc dù có chính quan độ mệnh, nhưng vẫn chịu nhiều sự ảnh hưởng của thiên quan nên bao công sức của những chú khỉ bỏ ra có thể bị kẻ tiểu nhân phá hoại bất cứ lúc nào. Tuần này cũng không thích hợp để triển khai một công việc nào đó mà bạn đã lập kế hoạch từ trước, nhất là những việc quan trọng liên quan đến số tiền lớn, bản mệnh nên đợi thời điểm khác thích hợp hơn. Con đường tài lộc của tuổi thân trong tuần lại khá ổn định, bản mệnh có thể thoải mái làm những việc mình muốn, bởi nguồn tài chính vững vàng sẽ là chỗ dựa cho bạn trong bất cứ tình huống nào song chớ vì vậy mà chủ quan, vẫn nên có khoản tiết kiệm phòng khi khốn khó, bất chắc xảy ra. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy, sức khỏe sụt giảm, sức đề kháng yếu kém. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa, khi đi lại cần phải cẩn thận kẻo bị họa huyết quang. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ, công sức bỏ qua có thể bị kẻ tiểu nhân phá hoại bất cứ lúc nào. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc, tuần này không thích hợp để triển khai việc quan trọng.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 Tử vi cát tinh hỗ trợ cho người tuổi dậu có thêm những cơ hội tốt để gia tăng tài lộc, phát triển sự nghiệp trong tương lai. Mọi thứ không tự nhiên mà có được như hiện tại, tất cả là nhờ vào việc bạn đã xây dựng từ mối quan hệ cho tới việc cải thiện từng bước nhỏ để cải thiện công việc của mình trong thời gian dài. Đầu tuần là thời điểm công việc có tiến triển thuận lợi nhất nhờ chính quan che chở. Bạn nên tranh thủ tiến hành những việc quan trọng như ký kết hợp đồng, đàm phán với khách hàng vào lúc này để tận dụng cát khí, giúp mọi việc dễ bề thành công hơn. Thiên tài cũng giúp con giáp này có thể gia tăng tài lộc, kiếm thêm các nguồn thu phụ. Tuy nhiên, càng về cuối tuần càng có nhiều rắc rối khó lường, bản mệnh nhớ tập trung, chớ nên chủ quan gây ra sai sót đấy nhé. Vận trình tình cảm của những chú gà có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Những hiểu nhầm trước đây giữa hai vợ chồng đã được cho qua, chúng lại là chất xúc tác để hai người hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Nhiều cặp đôi có thể bàn tính chuyện cưới xin, có con trong thời gian này. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy,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 Khi có cơ hội làm ăn hứa hẹn mở ra trước mắt, bạn cần phải đánh giá xem cơ hội đó có phù hợp với sức của mình không, đừng nên quá tham lam dẫn đến hành động mù quáng. Đầu tuần đã được thiên ấn nâng đỡ, con giáp này có nhiều ưu thế và sức ảnh hưởng với mọi người xung quanh, bạn có tiếng nói hơn và giành được sự tin tưởng từ mọi người. Nhờ đó mà con giáp này cảm thấy tự tin với năng lực của bản thân hơn rất nhiều so với trước đây. Ngoài ra, tuổi tuất là người năng động và nhanh nhẹn, tuy nhiên nhiều khi bạn khá bốc đồng và cứng đầu, bạn cần bình tĩnh lại, lắng nghe quan điểm và ý kiến nhiều chiều chứ không nên chỉ tin theo suy nghĩ chủ quan của mình. Tích cực trao đổi, bàn luận với đồng nghiệp, bạn bè, bạn sẽ tìm ra hướng giải quyết tích cực cho công việc. Vận trình tình cảm của người tuổi Tuất không có nhiều điểm sáng trong tuần này. Vào khoảng thời gian đầu tuần, người độc thân có nhận được sự chú ý của một vài đối tượng khác giới. Tuy nhiên, dường như bạn quan tâm đến sự nghiệp của mình hơn, chứ không quá chú tâm vào chuyện yêu đương trong thời điểm này. Tử vi tuổi Giáp Tuất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 sa xấu thiên quan chiếu mệnh cũng chứng tỏ xung quanh bạn không thiếu những kẻ tiểu nhân ganh ghét. Vì vậy, dù đạt được thành tựu rực rỡ đến thế nào đi chăng nữa, bạn cũng không nên quá tự phụ và lơ là, tạo kẽ hở cho những kẻ xấu bụng lợi dụng. Chuyện tình cảm của con giáp tuổi hợi lúc này đã có dấu hiệu giảm nhiệt, thậm chí có những cặp đôi thể hiện rõ sự lạnh nhạt. Nếu là đang hiểu nhầm nhau thì bạn nên sớm tìm cách để hòa giải sớm đi nhé. Đừng quên hâm nóng mối quan hệ để ngọn lửa tình yêu luôn nồng nhiệt. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, có điềm báo hao tài, thận trọng khi chi tiêu. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, người làm ăn kinh doanh cần hạn chế đầu tư trong thời điểm này. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, chớ nên vội vàng, hãy kiên nhẫn và chờ đợi một cơ hội thích hợp hơn. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, không nên quá tự phụ và lơ là, tạo kẽ hở cho tiểu nhân hãm hại. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, tình cảm lạnh nhạt,